thì thầy còn có cái cái cái cái này cũng xin thầy chỉnh à, cũng như là mình mình mình, mình chỉnh lại hết luôn đó tại vì ví dụ như à, đôi khi có mấy người thắc mắc à, như đức trưởng lão rồi á thì con thì cái cái cái riêng của con con biết là ví dụ như người ta giết đức thì không cần phải qua đức trưởng lão rồi tên của thầy sao Ờ, con thì con nghĩ tại vì mỗi lần con nói đề cập tới thầy đó thì con luôn đánh chữ qua của thầy mấy ông thầy khác là con không đánh qua <laughs> nhưng mà đối với thầy là con đánh qua là tại vì cũng như chữ ngài như mình như mình tôn kính một người nào đó thì mình để viết chữ ngài thì chữ ngài đó cũng qua thì trong sách đó, thì à, có khi à, viết thường có khi viết qua rồi nếu mà mình kêu trưởng lão thì khỏi phải dùng đức hay là mình dùng đức trưởng lão luôn rồi chỉ tích nó qua hay nó không qua theo thầy á thì <laughs> thì nói về tốn thuộc về ngôn ngữ dạ, ngôn mấy ngữ, con phải ngôn ngữ để thầy dạ, nói cho mình nghe dạ. bây giờ thầy ờ, tên là thích thông lạc không cái tên của thầy là thích thông lạc mà bây giờ mấy con sợ gọi cái tên thường thường của người việt mình hay tránh cái tên lắm cho nên gọi là ngài thì do đó mình tránh cái tên đó, thì mình để chữ ngài là phải qua yeah dạ còn hiểu không mà khi mà để ngài thích thông lạc thì chữ ngài đã đừng có quá mà chữ thích thông lạc nó qua <laughs> con hiểu không dạ. thì đó là cái cách thức dùng ngôn ngữ thôi ngôn ngữ nó phải vậy nó mới đúng cách mà sử dụng nó chứ thì, thì vậy nếu mà dùng chữ đức à, đức thích thông lạc ví dụ đi thì chữ đức không cần qua không cần qua bởi vì thông lạc nó qua rồi mà để chữ đức qua nữa vậy thì ông này còn có tên đức nữa <laughs> rồi ví dụ như bây giờ nếu mà dùng chữ đức thì không đức trưởng ví dụ dùng chữ đức thì thì đức thích tân lạc còn nếu mình dùng trưởng lão thì mình khỏi phải dùng chữ đức không cho ta khỏi bởi vì trưởng lão là làm thôi chữ trưởng chữ trưởng chị chiếc đàn hoa đầu chữ lão chị đánh cực thành ra con cái thì... trưởng lão là một cái người mà có đức hạnh ở trong ngành dạ, đó nó có chữ đức hạnh nó dạ. mới là trưởng lão mới được dạ, dạ, dạ. phải không mà con như là đức mà hai lần cái đức ở trong đó nữa thì nó là lọt lại dạ, tại vì nhiều lắm thầy tại vì nhiều người giết á đức trưởng lão nữa rồi thì tụi con phải chuẩn bị in, xét lại là làm cho đúng cho nó đúng ừ, nguyên như vậy là chắc là thầy phải làm nhà ngôn ngữ học nữa dạ <laughs> phải dạy cái này đó tụi con không dám sửa tụi con phải hỏi ý kiến thầy tụi Tại con mới dám sửa nhiều khi viết trong nói chung là khi mà thầy nhìn mà cách thức mà phát âm mà viết ra từ này kia đồ đó thầy thấy hầu như việt ngữ mấy con chưa có gì rành dạ. sử dụng chưa có được anh công đức này anh sửa giỏi lắm dạ. công đức này anh chỉnh sửa rất là giỏi con thì con sử dụng ngôn ngữ của Việt Nam rất là tế nhị mấy con rất là tế nhị mà thầy nhìn lại cái bộ từ điển và cách xưng hô còn vì văn phạm của ngôn ngữ Việt Nam mà dạy trong các trường thầy nói giáo trò chứ dạy ngầm người hiểu biết thì sai, uh, nhiều lắm dạ, kêu yeah, dạy học trò dạ. <laughs> sách này để dạy học trò chứ văn phạm đồ của mấy ông mà viết để dạy học trò cho nên cái bộ giáo dục của Việt Nam cần phải chỉnh đốn lại chứ không thể để như thế này mà sử dụng cái ngôn ngữ Việt Nam như thế này là chúng ta đã phỉ bán nó rồi đã một cái ngôn ngữ Việt Nam nó giàu vô tận rồi dạ sai nhiều mọi rất hay bởi vì mình không phải ca ngợi mình đâu mà chính sự thật thôi con thấy khi mà nó chưa có ngôn ngữ rồi, nó mượn ngôn ngữ của người trung hoa nó biến thành ngôn ngữ của nó nó muốn nói chữ đi thì nó ghép nó ghép hai chữ là chữ khứ của tập của người trung hoa là đi cái nghĩa việt của mình chữ khứ có nghĩa là đi mà bây giờ chữ khứ làm sao mà nói tiếng việt đi được thì cái anh này muốn viết được thành chữ đi thì ảnh thêm chữ đa vô để lấy cái âm đa đó mà dưới ghép với chữ khứ thì ảnh là chữ đi thì ảnh thêm có được chữ gọi là chữ nôm sau khi mình tiếp cận những cái ngôn ngữ Latin mình lấy những cái ngôn ngữ Latin mình biến thành cái ngôn ngữ của mình chứ bây giờ mình đâu có đọc theo tiếng Pháp tiếng Latin đâu có phải không chữ D của người ta không có gạch mà chữ D của của mình lại gạch đậu chứ mình dám làm cái chuyện đó hết đó phải không biến từ cái ngôn ngữ của người ta mà thành chữ ơ chữ e đó yeah. Dạ. mình lấy dám cho nó độ ngủ rồi hết rồi sắc quyền phải ngã <laughs> sắc quyền phải ngã mình làm vô hết <laughs> con thấy không cho nên Việt Nam mình sai chữ người ta nó đồng quá nó thành tiếng Việt của nó hết Việt Nam khôn lớn làm giàu cho ngôn ngữ Việt Nam <laughs> nhưng mà chưa đủ thôi con học Việt Nam nó giàu lắm cỡ sức mặt bởi vì nãy giờ thầy nói hai người mà chứng qua láng người ta nói chuyện mấy con nghe không được người ta nói tiếng Việt chứ bộ người ta nói tiếng Tàu trong này nhưng mà con nghe không hiểu dạ. <laughs> có phải không như vậy là phải lập thành cái bộ tự điển của người tu chứng đạo mấy con mới đọc mới hiểu nghĩa dạ. chứ không khéo đâu không hiểu nghĩa coi <laughs> vậy chứ cái ngôn ngữ việt nam nó rất giàu mà người ta sử dụng được là khi người ta có trí tuệ rồi mỗi một lần mà mấy con thấy nó tăng thêm một cái số ngôn ngữ là có một số người người ta viết sách người ta có cái trí tuệ người ta viết đòi hỏi người ta phải phải viết thành ra người ta không biết làm sao người ta mới truy tìm ở trong cái đầu cái này phải ghép lại cái này nó thành ra cái chùm ngôn ngữ này nó mới nói được ý đó <laughs> nó làm giàu cho ngôn ngữ việt nam bằng cái trí tuệ không à nhưng mà cái người mà mà không có đủ cái cái cái sáng tạo như vậy đó thì chỉ nhẩm lại cái ngôn ngữ của người ta đã biết đó chứ mình không dám chế ra chế ra sao không ai thèm xài của mình đâu đây là gọi chắc là mình hỏi hết đủ mấy cái câu này rồi ừ. đầy đủ hết rồi chỉ có một cái này nó hơi lắc mắt nhưng mà cũng không gì, rõ gì. nó nói gì chỗ này tại vì nói trong cái cái cái phải có cái anh nói trong cái cái cái phần thứ tư nghe cái số bốn nha chị tập số 4 của những lời ừ, của những lời gốc Phật dạy đó ở cái bài cánh biết trang 271 thì à, có cái này bữa sửa có trình với thầy rồi à, vậy hả? tức là trong này có sai sót chút xíu mà mình sợ người người khác ngoài đạo nó đọc vô rồi lại phê phán sách thầy tức là trong đó thì thì có đoạn thì viết là chúng ta thấy đức phật đã xác định rất rõ ràng ngài phủ nhận kinh sách đại thừa nói những điều không đúng sự thật thì đúng ra là cái chỗ này á, là ngoại đạo là ngài phủ nhận kinh sách ngoại đạo Đạo. thì chính xác hơn phải không thầy tại vì thời đức phật chưa có đại thừa dạ. đó là à, chưa chưa có đại thừa nhưng mà đại thừa có nó trong thời đức phật nó có nó có sáu luật sư à, ngoại đạo mà chính cái đó nó mới sau này nó là đại thừa <laughs> rồi sau này là trung hoa nó triển khai cái tri kiến đó cái hiểu biết đó nó thành ra đại thừa luật sư ngoại đạo ừ. luật sư ngoại đạo nó dựng 33 cõi trời cho nhưng nên mà hiện Phật nay mọi người đều hiểu đại thừa là, là của trung quốc ờ, thì à, mà trung quốc nó dựa vào luật sư ngoại đạo này mới nó dạng dạng mà hồi thời đức phật á thì là chưa có chỉ có luật sư ngoại đạo luật sư ngoại đạo thì cho nên lúc là ngài phủ nhận kinh sách ngoại đạo thì, thì, người ta dễ hiểu hơn hay là để để luôn chữ luật sư ngoại đạo đi luật sư ngoại đạo rồi à, mở ngoặt dạ. đại thừa chị ơi tại vì luật sư ngoại đạo giống như tổ tiên của đại thừa không cái này là trong sách của tinh rồi mà mình sợ nhiều khi những cái người khác người ta đặt vô cái người ta chống đối kiểu gì cái này vậy thời đức phật làm gì có đại thừa đó, ở đây nói đại thừa ừ. à bây giờ mấy người không hiểu đại thừa người ta nói tư tưởng của đại thừa thì nó là luật sư hoài đạo. thì bây giờ mình sửa tổ tiên của đạo của đạo về, về, tính hư trưởng đạo này trong cái này con sư bác không à, tại vì mấy người không tri yeah. Dạ. không đọc lịch sử của đức phật có có không đức phật đi ra ra đời để đi tu đều phải theo luật sư hoài đạo tu nhưng mà cuối cùng luật sư hoài đạo dạy tu không có làm chủ sinh già bệnh chết cho nên đức phật mới bỏ mới đi tìm đến cội bồ đề mới ngồi tu để làm chủ sinh già bệnh chết sau khi ngồi tu chứng được rồi thì đức phật mới xóa sổ mấy cái ông luật sư ngoại đạo này hết xuống ban ra cõi trời tưởng tri chứ không phải liễu tri trời mấy ông luật sư ngoại đạo này xanh máu mặt hết <laughs> hồi nào xây dựng cái thế giới siêu hình cũng như bây giờ đại thừa xây dựng cái thế giới cực lạc đó phải không mà thầy dọc xuống hết than nát hết giỏi niệm phật để cầu phật đi đà cứu mấy người đi <laughs> phật tưởng mà cứu cái gì đó là cái chứ mà trong khi đức phật tu xong rồi thì đức phật làm chủ bây giờ nói sao cũng không sợ tội đâu hết chứ còn hồi mà tôi chưa chứng nó lại tội chết á <laughs> dạ. thì có thì có chị đề chữ luật sư ngoại đạo ở mặt đại thừa thì thầy đại ghi chỉ đại thừa là chị để cái luật sư ngoại đạo chứ nó giống như tổ tiên đẻ ra cái đại thừa gốc tổ tiên xin lỗi thầy quên quên quên quên tắt lắm dạ quên dạ. dạ đúng rồi nghĩ con nghĩ như vậy được không chị thì đó là cách thức chị em mình đã giờ ngồi nghiệp ra chị em mình bị vướng cái nguyên tắc mà cái nguyên tắc là cái sở kiến tri học của chị em mình mình đặt vô mấy còn qua nói trình thầy thì rất là uyển chuyển tức là tùy uyển chuyển tùy dù cũng lúc đó mà uyển chuyển còn chị em mình bị vướng vô cái học ví dụ mình thấy cái dấu trắng cho đó mình chịu được mình thấy dấu phẩy cho đó mình chịu được <laughs> chị thấy không ừ. phải không thầy ừ bị còn dính bây giờ tụi bị cũng dính ừ. cũng cũng như là con nói con gửi sách thầy đi phát hành khi con nói bây giờ cái này là gửi chứ không phải phát không có phát tùm lum nhưng mà ai hữu duyên á mà đến mà cầm được quyển sách đó thì là biếu chứ không cho nhưng mà tụi con không đi phát nhưng mà vui lòng viết lại tên tuổi cái con bị tự liền bị vướng thôi <laughs> chị có hỏi gì rồi rồi con rồi cũng, okay. cũng xong rồi thưa thầy con con chỉ có của con thì con à, thứ thứ tư đó nhưng thứ ba này tối kia đi con xin được cái giá nổi ngày về sớm dạ dạ dạ, dạ ra yeah. Dạ. cũng nghe thầy lời, lời thầy đi về tại vì ở đây con cũng hơi hư bây giờ nó đậm chứ nó, nó bị gia đình dính mắt ừ. mà có có cái tốt mà cũng được cũng có cái xấu cái trong đó là tại vì dính mắt với gia đình nhưng mà gia đình thì được đoàn tụ với lại hoặc họ chia sẻ với nhau thì cái điều đó cũng tốt nhưng mà có điều mình dính mắc ở trong đó rồi theo chạy theo phóng dật quá nhiều con cũng có tu tập gì được nhiều hết á để con tâm thanh tịnh dạ. bị ai kiết sự bị cái tình cảm của gia đình dạ, rồi chơi rồi phạm giới hết trơn <laughs> chứ họ có tu đâu rồi dạ, phạm giới ăn tùm lum hết ra con cũng cũng con cũng thật sự con cũng muốn dám sám hối với thầy là tại vì khi mình sám hối là mình phải từ bỏ từ bỏ ừ. không có lặp lặp lại nữa mình trong tâm tâm con thì con sẽ để sẽ sẽ nguyện là mình sẽ từ bỏ hết những cái gì không có tốt không có bất thiện chậu chở bên gia đình cũng vậy nữa thì con nghe lời thầy đó là cố gắng để mà lấy cái ngày đi về vẫn sớm đó là cũng may mắn cho con được ngày 23 tây chứ còn mấy người khác họ tiền không có ra nên họ phải trả hai ba trăm đô thêm con trong khi con trả con trăm mà <laughs> dạ thành ra con đi về bển thì chắc con có cái thời gian để con con quay trở lại với chính mình rồi thời gian khác nữa thì con phụ được cái gì trên sửa sửa đổi lại cho nó ờ, đúng đắn hơn trên cái trang web cái chân lạc đó, thì con sẽ cố gắng làm cái đó đó là cái bây giờ cái đầu tiên là ráng tu yeah. Dạ sống một mình về bên đó sống một mình rồi nỗ lực tu để từ đó rút tỉa qua kinh nghiệm rồi nó từ cái hiểu được cái lời của thầy dạy rồi thấy cái duyên của mình mình đưa lên mạng để giúp người mình thật sự ra mình đã thấy được cái đường đi cái bây giờ các con không tu các con thấy thầy dưới rất hay nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chẳng có hay gì hết đâu Đấy, cũng như là mình đưa lên để coi chứ sự thật ra chưa phải con phải nỗ lực tu để cứu mình dạ. dù sao nữa nữa cái tuổi đời cũng lớn rồi nó còn nhỏ đâu nó không có chờ con đâu dạ. lỡ mà chết rồi lấy gì tu đây dạ. <laughs> cho nên phải ráng ngay từ bây giờ khi mà về bên đó bởi vì thầy nói về bên đó nó mới có cái môi trường tu còn ở đây gia đình nó đâu thế làm sao trong gia đình của mình à, mình ngồi đó mình làm như gốc cây gì được cho nên vì vậy mà mình phải biết giao hảo hòa hợp với nhau để rồi sau khi đó mình sống một mình thì nó tiện nhất bởi vì thầy nói ở trong gia đình mấy con tu chỉ còn có cái là giữ cái tâm mình vui vẻ nó đừng buồn đừng giận đó là mai đó. tu cái gì à chỉ có vô đây đó mình mới sống độc cư mình mới thấy từng tâm niệm của mình nó không giật nó muốn cái gì cái gì từng đó mình mới dẹp nó mình mới ly dục cái pháp nó mới hết chỉ có sống mình nó mới hết chứ còn mình sống chung được mọi người là giữ được cái tâm mà vui vẻ đừng có giận hờn nó làm ai mà cũng phải biết pháp chứ còn biết pháp nó dễ giận lắm dạ đúng thưa thầy dạ thành ra con về thì con muốn giữ giống như thầy nói là giữ cái tâm vui vẻ với gia đình không phiền muộn ai có có có gì cũng không có giận hờn không giận hờn ai dạ không giận hờn ai hết nhưng mà cái điều bị lôi kéo thì tụi nó <laughs> thì đó dạ. cho nên đi sâu nữa thì không được đâu dạ, dạ. À, được cái tâm nó vậy thôi dạ thấy cũng mình cũng à, cũng có những cái phạm giới nhưng mà ờ, con hứa là con trở về Mỹ con trở lại cái cái cái, cái nếp sống mà trước khi con về đây thật sự trước khi con về đây như là là bốn năm tháng trời là con tập rất là rất là nghiêm mặt luôn á chỉ có những ngày bệnh hoạn dữ lắm rồi thôi chứ con mới bỏ thôi chứ còn về đây con hư rồi thành ra thôi kỳ này con hứa con về trở trở bển được chính vì vậy mà con mới nghe theo lời thầy đi lo kiếm vé máy bay đi về liền tức là con gọi trước khi tết nữa mà nó không có vé không có chỗ để mà cho mình đi <laughs> từ bên từ bên đại hàng mà về mỹ thì có mà từ việt nam về qua đại hàng thì không có là tại vì bây giờ việt nam với đại hàng liên kết quá chặt thành ra người đi qua đi lại quá nhiều không có chỗ luôn ừ, dạ họ đã mua trước hết mình rồi dạ, <laughs> có dạ. thể không đi chị phương à, ừ. chị phương nói nãy là em à, xấu hổ là em sám hối với thầy con sám hối với thầy làm trước mà thực sự là con vẫn không thực hiện được giờ thầy dạy cho con cái pháp để con ở nhà con con hay duyên nào để con làm thì nói chung là mấy con nhớ như thế này nè có trong một tháng một ngày hai ngày đó thì con phải định cho nó ngày đó tôi quyết định tôi giữ giới là giữ giới nghiêm chỉnh trong ngày đó tức là mình tập làm chủ thân tâm của mình chứ không phải làm chủ hết suốt một tháng là làm chủ thân tâm mình trong một ngày hoặc là trong một tháng đó hoặc hai ngày hoặc tuần lễ gọi là thọ bát quan trang tức là trong ngày đó tôi giữ gìn như vậy gia đình lôi kéo gì cũng không được qua ngày đó rồi thì tôi sống hòa hợp với gia đình không có bỏ chỗ nào hết nhưng mà ngày đó là ngày dành cho tôi chứ còn không khéo nó lâu mình luôn không có ngày nào hết thì coi những lâu mình luôn hết cuộc đời con phải về con tu tập như vậy và đồng thời nó có cái gì chứa ngại thì con cứ nhắc tâm bất động tâm tạng là vô sự tất cả đều là nhân quả đừng có buồn phiền gì hết xả đi sao con, con cứ sáng ngồi dậy cái nó buồn ngủ lại này à ngủ lại nói chung là nói chung là ngủ lại cứ ngủ tôi vậy tới chừng mà à, cái giờ mà mình định mình tu mà buồn ngủ là không được phải đi kinh hành còn cái giờ khác mặc tình mày muốn ngủ cho mày ngủ đâu mày làm công việc chứ để không mày không ngủ rồi mày làm không nổi thì chắc chết được vô giờ mà nó vô giờ làm việc mà cứ gục tới gục lui để tao làm cho được <laughs> ép nó chỗ này thì nó qua chỗ kia còn à, cho nên vì vậy mà những cái giờ mà con nghĩ thì con cứ nghĩ mà giờ tu là không được không cho nó nó buồn ngủ là nhất định là đi chết bỏ chứ nhất định là hết cái giờ đó mới ngủ mình tập làm chủ con nên nhớ rằng thầy nói ở đây mình làm chủ thân và tâm của mình nó sai mình cũng được ở chỗ này giờ khắc đâu ra nghiêm chỉnh là tập làm chủ đó cái không khéo mình su bồ lắm lúc, lúc nào hứng là làm thôi chứ còn lúc nào hứng là ngủ thôi chứ không giờ ngủ phải ra ngủ bây giờ không ngủ mày không ngủ mình ráng chịu chứ tao cho giờ ngủ đàng hoàng vậy mình tập làm chủ thôi đạo phật là đạo làm chủ làm chủ sinh già bệnh chết làm chủ cuộc sống của mình làm chủ ăn ngủ chứ không có gì làm chủ người ta nói nặng nhẹ không giận hờn nó làm chủ cái tâm mình thôi đó là làm chủ cuộc sống vậy <coughs> dạ, con à, cởi cái này thầy đỏ nó vô mình sao không thầy có bài mới nữa không ạ cái nãy là dạ. cái lời tựa là thầy đã có rồi thầy đã dạ, giấy rồi, Thầy để vậy là không chị xin cái thầy đấy di về đánh máy là vô cho chị chứ giờ chị còn chờ chuyện gà vô USB chi à, à thầy có thầy bài mới à, à, có, bài mới thì có nhưng mà có cái điều kiện á là ừ, nó chưa có xong coi như thầy đang viết nó lỡ dở à, chứ bản chi mà nó đã sống rồi đó <laughs> thì thì cho nó vô được đang lỡ dở mấy con có khốn kìa làm sao chưa kết luận gì hết thầy thầy đang viết cái nghiên cứu gì nói chung là thầy nói cái gì mấy con chưa hiểu là thầy biết <laughs> vậy là sau khi có lời tựa ra rồi thì tụi con sổ có lời tựa rồi dạ, con con tổ chức con sắp xếp con xin phép đó thầy ừ con ờ, phối hợp với ờ, cô trang để con xin phép ừ, thì ờ, xin phép dạ, con phối hợp với cô trang để xin phép là tổ chức in ấn đó thầy ừ. dạ, dạ. tranh tính mê tính tranh tính mê tính trước đó này đó cái đó, đó là quá dạ dạ dạ thì có lời kể của thầy có lời giới thiệu của thầy dạ, dạ. thầy chị có hỏi gì quý vị có hỏi gì nữa thêm dạ con thì à, con kính thưa với trưởng lão là cái duyên hôm nay là kiếm à, tiền là được à, nhờ cái nhờ cái duyên của các cô các chị đến và cũng như là đức trưởng lão từ bi thì cũng nói hồi nãy giờ thì con cũng được lắm nhưng nhờ cái chuyện về tiền sách thì hồi nãy đức trung lão có nói là hai vị a la hán nói chuyện với nhau sẽ phong phú từ điển thật ra cái này là con con mang một cái khát khao từ hồi cách đây mấy năm khi còn được học ở trong tổ đường ở bên chân như một là con có nói rằng đạo phật rõ ràng là đạo đức rồi cái này là miễn bàn nhưng mà chẳng hạn con ví dụ như là và nó không có trình trên tổ đường là nó là nếu như sau này có thêm các vị a la hán nữa thì đây là giống như là con xin thay mặt chúng sinh xin là như vậy chẳng hạn như luật pháp chứ như chẳng hạn ăn trộm đi xa thì đi vào tù 6 tháng hoặc là thí dụ lừa đảo cái gì đó tức là nó, nó, nó giống như cụ thể thì nếu như mà nếu như cái lời thỉnh của con mà sai thì con xin lỗi còn nếu như mà um, hợp lý và có thời gian các vị a la hán sau này ấy, thì giống như kết tập chẳng hạn như mình nói một lời ác ừ, hoặc là mình viết máy người ta đó đại lại như vậy thì nó giống nó giống như là một thành vừa là chuẩn mực đạo đức mà giống như cũng là một cái bộ luật tại vì cái đây là nhân quả đức phật nói nhân quả thì rõ ràng là gieo cái này là phải có cái quả ừ, chứ hiện tại thì chỉ như là ừ, không biết con nói như vậy có, có bị sai hay không cho không biết nhưng mà tại vì con thấy chẳng hạn như luật pháp là quy định là ăn cắp hoặc là cái gì đó nó, nó cụ thể thì nếu như sau này có các vị a la hán thì cũng xin đức phật ờ, trụ thế ờ, hen hen để mà ờ, coi như hòa tác gì có chế giới lực còn chế lực pháp dạ, dạ. cái gì là không làm điều đó đâu dạ. chúng sanh nghiệp nặng không có chế với là pháp luật mà cấm họ đức phật trong giới luật các tổ cấm người ta không sát sanh này kia đức phật dạy không nên dạ, khuyên chúng ta khuyên và làm thì tội cho nên nó không cần khuyên thôi chứ không cấm chúng sanh chứ không có cấm sát sanh nó giới cấm thì nó là khuyên khổ dạ dạ, dạ. ý con định nói cái này không phải là giới cấm mà định thí dụ thầy nói là chẳng hạn như mình nói bậy một cái này thì bị cái quả báo đó đó tức là nó là như vậy đó nó, nó giống như là À, tức là danh thì nó sẽ ra con, quả để đó đó giống như thế bây giờ con ví dụ như chẳng hạn như có 10 ngàn thì mua được cái cái khăn mặt con ví dụ vậy thì mình làm cái chuyện đó thì à, nhân ra quả nhưng mà ừ, thầy có dạy rồi tức là nhân quả chuyển được nhưng mà Chứ con là... muốn có 10 ngàn đó bằng cái tốt hay là đi ăn trộm cắp lấy của người ta đó dạ không dạ. phải là có 10 ngàn đi lại mua đó tốt đâu dạ dạ không thì đó, thì cái nhân nó khác với còn cảnh cảnh định giữa cái nhân này nó ra cái quả này thì sẽ không chính xác được dạ, nó không chính xác thì chính chắc chính chính xác sẽ có nhân quả nhưng mà nó sẽ chuyển đó đó thì chẳng bằng dạ. là con con nghĩ là mình à, nếu mà mình được thấy như vậy thì động ai cũng giật mình đó là còn không không cấm đó, đó thì đây là con ví dụ chẳng hạn như mình làm một cái lời nói mình liếc máy vậy thì nó sẽ ra cái quả như vậy hoặc là mắt mình không được đoan trang nữa mắt người ta nhìn thẳng còn mắt mình nó mắt to mắt nhỏ ví dụ con nói ví dụ thì nhưng mà nếu mà cái duyên là, thì có thì ấy còn là cái suy nghĩ con chưa hợp lý thì thôi dạ nói chung là những cái này con thấy nên vì vậy mà quốc hội phải đặt ra cái cái pháp luật để cho cái người dân nó theo cái pháp luật mà giữ cái trật tự cùng sống chung nhau nhưng mà sự thật đặt là đặt vậy chứ sự thật thầy thấy ừ, dân chúng nó có nó có thèm thực hiện đâu à, nó bây giờ nó muốn cái đó là nó cứ lấy của người ta thôi <laughs> cho nên nó đâu có phải sợ pháp luật con hiểu không đặt ra vậy chứ sự thật thì theo bây giờ cái luật lệ giao thông thôi cảnh sát đi gác đường thôi có à nó chạy rề rề à. không có nó chạy ào ào chết ai nấy bỏ mà đó là cái bản thân của nó đó chứ chưa nói là cái luật pháp gì nói cái luật giao thông không mà thấy nó còn không giữ <laughs> thì con nghĩ cái luật gì mà nó giữ dạ. cho nên nó có cái luật để nó hạn chế thôi cái sự thật không phải đi hết cái luật đem ra mà mà bắt buộc người ta được đâu người ta khó lắm trong quay vậy cho nên đức phật nói chúng sanh khó độ <laughs> ông phật đã nói rồi nói vậy chứ đâu phải dễ độ nó sao trời đất ơi cái bụng nó tham thấy sợ luôn độ <laughs> nổi nổi con nghĩ cái ý thức cao thì thì người ta tự người ta tránh cái cái những điều xấu mà nó cao lại nó xấu cái khác dạ. nó trời đất ơi đúng dạ. cao nó lại gian xảo ơn cao dạ. ơn nó không phạm cái lỗi nhỏ này nhưng mà nó làm cái lớn dạ, nó hại cả một cái tập thể dữ tợn dạ. kỹ sư mà chỉ cần ấy là sọc cái cầu như chơi chứ đâu có đùa đúng đúng nghĩ khác cho nên có làm cái nhỏ nhỏ có không mình chỉ nói ở đây để đem giáo pháp của Phật nó, nó cái người mà người ta hiểu được người ta giảm thiểu được đó là quý để giúp cho người ta được an vui cũng như bây giờ thầy cô động lại cái chân lý của đạo Phật tâm bất động thanh thản an lạc để khi mấy con gặp cái sự gì mà trái ý nghịch lòng nó buồn phiền trong lòng con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự tất cả đều nhân quả làm cho tâm mấy con an ổn trở lại thôi nó là đem lại cái sự an vui cho mấy con trong phút chốc chứ rồi mấy con sẽ gặp chuyện khác nữa chứ đâu phải nó để cho mấy con yên dạ. à, rồi tất cả mọi chuyện nó đến thì mấy con cũng nhớ tâm ý vậy để cứu mình thoát ra cái sự buồn khổ trong tâm của mình thôi à, thầy chỉ biết đem pháp để giúp mấy con chứ mấy con mà tu mà chứng đạo mà làm chủ sinh già bị chết chắc là là yeah. Dạ. còn mua kiếm <laughs> dạ. thì biết rõ không có nó kéo mấy con dễ gì mấy con tu được đâu thầy mà trèo trên hòn sơn chín năm trời ở trên hòn sơn ngoài biển đó, mà tu mà ăn toàn là cây mà sống mà tu còn mấy con bây giờ có dám làm cái gì đó sao <laughs> sống một hình một bóng như vậy thì thử xét lại cái cái cái cái, cái ý chí cái gì dũng khí của một người tu nó chỉ đạt vô cùng nó coi thân này cũng ra gì còn mấy con nghe hơi đau đau trời đất ơi mới có đứt tay có chút mà cũng kiến canh chút <laughs> hết hà rồi còn thầy cứ coi như thường à, với con đấy con xem như thường cái thân mình coi như không ra gì hết người ta xả bỏ hết vậy cái còn mấy con trời đất ơi hơi chút rồi mấy con rên rồi ở bởi vậy thầy nói tu mà được làm chủ như thầy nó không phải dễ cho nên khi đức phật tu chứng làm chủ bốn sự đau khổ mà cho đến bây giờ mới có được thầy còn bao nhiêu tiếng giải ra con nào đâu chết đau bệnh đi làm nhà thương hết đó quý hòa thượng đâu có ít ha Thật, mấy ông cũng nỗ lực tu lắm đó. nhưng mà đâu có làm chủ được đâu có dám ở rừng ăn lá cây như thầy không có dám ở mình không và có có thấy phật tử và cái vườn tiền ha không tất cả mọi cái này đều là sự cám dỗ nó lôi cuốn mà quý hòa thượng bị dính mắt vậy làm sao bây giờ ở cái chùa mà xấu ở được còn thầy bây giờ đưa gốc cây làm cũng được ngủ cũng được không sao hết có cái nhà này ngủ cũng được có giường cũng được không giường cũng được mà không có ra gốc cây khi ngồi giữa lưng ngủ cũng được nó <laughs> coi ở trong cái nhà nó sang đẹp như thế này mà ra gốc cây kia nó cũng vậy cái tư tưởng nó cũng vậy và nó cái nếp sống của nó nó quen rồi nó không còn thấy khó khăn thấy còn khổ sở còn mấy con bây giờ cho ở trong nhà này ăn cúng thì ngủ mà ngủ ngoài kia cho ngoài có cây trời ơi sương gió như này yeah, dạ. mà đây là cái nghĩ à sương gió vậy chắc đêm nay sáng nó bệnh còn thầy thì có nghĩ bệnh đâu cho mình chết thì ở đâu bệnh phải không một cái người có cái gan dạ có cái dũng khí vậy người ta có thể làm những cái sự việc lớn thế còn mấy con nó thiệt ra mấy con làm cái chuyện kiếm tiền đó, thì sự việc lớn của mấy con thôi chứ không có cách nào cả cho mấy còn than cái việc mà làm chủ sanh già mình chết nó không có đơn giản dạ ngày, ngày nào con cũng ước nguyện là các vị mà tu tập gần thầy hay xa thầy để nhanh chóng chứng đắc như thầy thì thầy thầy đã gần tới chưa ạ thật sự ra thì trong cái số đó thì nó cũng chỉ được một hai người chứ thật ra nghe bà con ngồi tu chứ nghe bà con đến cái trò đất ứng nôn nao trong bụng ra gặp <laughs> thôi cái kiểu này biết chừng nào còn thân đó đấy tại ở đây thầy không cho tiếp thì cứ ngồi trong thất nhìn bà con mình đi đến thăm cứ nhìn ra